Xin à, kính chào à, toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô kinh anh trên YouTube. Chúng tôi à, đang trải nghiệm chiếc Ford Everest sản xuất năm 2008 đăng ký lần đầu năm 2009 8 chỗ số sàn máy dầu 2.5 turbo trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá để xem chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Như quý vị thấy thì chiếc xe nổ rất là êm chạy rất là đầm xe không hề có hiện tượng gì là rung lắc cả đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ Ford Everest đã được khẳng định ở thị trường Việt Nam Xe trang bị tới 3 gian lạnh Đấy, đây là gian lạnh ở trên trần này quý vị Làm cho cái à, khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh, rất là sâu Trần xe được bọc một cái à, lớp à, ni lông để bảo vệ Còn rất là đẹp Xe chạy rất là bốc Các cái phần nhựa ở trong khoang nội thất Phải nói là còn cực kỳ đẹp da ghế bọc da cao cấp màu ờ, ghi không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả đấy các cái tấm nhựa ở trong khoang nội thất cực đẹp hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba vị trí ờ, để chân rất là rộng rãi thoải mái đây là dòng xe thăng, mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái ờ, vị trí ngồi rất là thoải mái rộng rãi hệ thống cái cầm của chiếc xe này cũng khá là tốt chúng tôi đang ngồi à, trong xe quay nhưng mà tạp âm ở ngoài rất là nhỏ và sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu chi tiết từng phần của chiếc xe này nhé đây như quý vị thấy thì toàn thân chiếc xe mang một cái màu bạc rất là chắc chắn và khỏe khoắn. Xe còn rất là đẹp. Xe được mua của một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 7 đến 8 lít dầu trên 100 km. đây đây là cụm bánh trước ở à, bên phụ này. Mâm đúc 6 chấu dạng à, mâm đúc cực kỳ là chắc chắn, vẫn còn nguyên cái logo của hãng à, Ford Everest. Vỏ xe cũng còn khá là mới. Đấy quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ. Toàn bộ hệ thống cu lốp, học dè vẫn còn rất là đẹp vỏ xe còn khá là mới với cái vỏ xe này chúng ta phải đi được ờ, ba bốn năm nữa mới cần phải thay thế đấy phần hộc dè đấy quý vị các cái tấm nhựa cũng đã được phủ một cái lớp ờ, chống dỉ sét phải nói là còn cực kỳ là chắc chắn chiếc xe cũng rất là đẹp bốn bánh xe đều được ờ, trang bị phanh ABS cho nên là cực kỳ là an toàn quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ qua cái uh, video clip thì uh, chúng ta có thể cảm nhận được 90% về chất lượng của chiếc xe chiếc xe có như thế nào thì chúng tôi mô tả đúng như vậy đấy phần học dè đó quý vị lớp xe gai của vỏ xe còn rất là cao quay cận cảnh phần mâm này vẫn logo này logo của hãng Ford này rất là đẹp mâm đúc 6 chấu cực kỳ là chắc chắn còn đây là cụm đèn pha ở bên tải đấy quý vị thấy còn rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen nố hay nứt vỡ cả quay cận cảnh cho quý vị thấy với dạng à, đèn halogen chiếu sáng à, rất là xa đèn sinh à, nhan nguyên khối đèn sương mù đây bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm logo mang thương hiệu Ford nắp cabo này sơn của xe vẫn còn rất là đẹp chiếc xe này sản xuất năm 2008 đăng ký lần đầu năm 2009 mang thương hiệu Mỹ Ford Everest 8 chỗ số sàn máy dầu 2.5 turbo cụm đèn pha ở bên ờ, phụ cũng vậy bên tải đấy đèn gầm tất cả các bộ phận của xe vẫn còn rất là đẹp rất lên mạch còn đây là cụm bánh trước ở bên tài đây đấy khoảng sáng gầm cao cho nên là xe đi được ở rất là nhiều địa hình quay cận cảnh và chi tiết à, cho chú quý vị thấy mâm đúc này sáu chấu nhìn rất là khỏe khoắn chắc chắn vỏ xe còn khá là mới gai của vỏ xe còn rất là cao toàn bộ cái hệ thống ờ, hộc dè và cua lốp quay cận cảnh phần dưới này đấy bên trong ờ, hộc dè này các cái tấm nhựa của nó cực kỳ là chắc chắn phủ một cái lớp uh, chống dỉ xét cú lốp cũng rất là phẳng quay chi tiết à, và cận cảnh à, cho quý vị thấy phần học dè Ford Everest đèn sinh nhan trên thân xe gương chiếu hậu gương cực lớn khoảng quan sát rất dễ bệ à, lên xuống này đấy các cái đường gân chỉ trên xe cánh cửa tay nắm cánh cửa đã ốp một cái uh, à, chrome rất là sáng đây là cánh cửa trước ở bên tài đây quý vị đấy phần tabi của nó này. các cái tấm nhựa tấm uh, nỉ ở trên uh, tabi còn rất là liền mạch rất là tươi bản lề đấy cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả toàn bộ keo chỉ này quý vị thấy là còn như mới không hề thiếu một à, phân đoạn nào cả quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ cực đẹp luôn đấy phần à, keo chỉ đấy chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước đây vẫn còn cái tem nhãn nhá các cái thông số của vỏ xe này vỏ trước vỏ sau sản xuất năm nào đấy vẫn còn ờ, thể hiện rõ các cái dấu đình tán này quay cận cảnh phần bên ờ, dưới này phần thường xuyên tiếp xúc với nước ờ, còn rất là đẹp phần nhựa của nó còn rất là tươi các cái uh, tấm nỉ phần nhựa ở trên tabi toàn bộ hệ thống uh, nút bấm cửa kính này vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả trơn tru các cái nút bấm chỉnh gương tay nắm cửa đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng bệ lên xuống cũng đã ốp cái uh, tấm uh, inox đây là hệ thống uh, bản lề cũng như chốt khóa cánh cửa sau này đấy rất là chắc chắn cột khung cửa giòn cao su vẫn là zin chính hãng không hề có dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả vô lăng bốn chấu các cái uh, nút điều khiển này cũng hoạt động mà nút mở bình xăng này đây là hai cái nút giả thôi hộc gió lạnh các tấm nhựa ở phần tắp lô bây giờ chúng ta xem uh, bàn đồng hồ này toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên uh, bàn đồng hồ vẫn còn uh, đầy đủ đấy xe mới đi được có bao nhiêu đấy tôi nổ máy lên đó đấy máy nổ rất là êm ái máy dầu mà nổ như máy xăng nhẹ nhàng để một lần là nổ lên chiếc xe này cũng mới đi được rất là ít túi khí trên vô lăng này vẫn còn hoạt động rất là tốt màn hình DVD cảm ứng 8 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim các cái núm điều khiển dàn lạnh ba dàn lạnh làm lạnh sâu với dạng à, núm xoay cho nên là rất là dễ thao tác các cái ờ, chỗ để nguồn hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng đấy vẫn rất là rõ số học để đồ bên phụ này đấy để, để các cái vật dụng cá nhân đây phần nhựa và táp bi này hốc gió này cũng rất là sần không hề có cái dấu hiệu gì là khoan đục cả quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rất là đẹp đây là cái độ à, khoảng à, cảm biến lùi đó xe có trang bị cảm biến lùi mà camera lùi giúp cho chúng ta vận hành xe một cách à, dễ dàng hàng ghế phụ này vị trí ngồi của hàng ghế phụ hàng ghế tài xế có thể điều chỉnh rất là dễ dàng cho chúng ta cái vị trí ngồi thoải mái các cái uh, tiện ích trên trần xe này đấy vẫn còn rất là rõ rõ nét các cái uh, thông số cảnh báo ở trên uh, cái tấm chắn uh, nắng của uh, trên trần xe trần nỉ được bọc một cái uh, lớp uh, ni lông để bảo vệ các cái hộp tiện ích để kiếng vẫn còn đầy đủ và rất là chắc chắn đấy quay cận cảnh về chi tiết cho quý vị thấy cực kỳ đẹp luôn Chiếc xe sản xuất năm 2008, đăng ký lần đầu năm 2009. Ford Everest mang thương hiệu Mỹ. Máy dầu turbo 2.5. Cực khỏe. da ghế rất là đẹp. da cao cấp. Nhìn cái khoang nội thất ờ, rất là sang trọng. Còn đây là cánh cửa sau ở bên ờ, tài đây hàng ghế thứ hai đó vị trí ngồi cực kỳ là rộng rãi tapi của cánh cửa này các cái tấm nhựa của tapi vẫn còn rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả nách cửa bán lề đấy quay cận cảnh à, cho quý vị thấy keo chỉ này đấy sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin nhá không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả chốt khóa đấy thể hiện rõ các cái dấu đình tán này chúng tôi cam kết là sẽ không hề có đâm đụng hay là ngập nước quay cận cánh phần dưới này còn rất là sáng không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là bong chóc cả bật lên xuống này đấy cột chốt khóa của cái uh, cánh cửa sau đó cực kỳ là chắc chắn phẳng phiu không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả tấm giòn cao su cách ẩm rất là tốt hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi quay cận cảnh về chi tiết cái phần à, cánh cửa sau cho quý vị thấy rõ thì với giá là 325 triệu đồng giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc Khách hàng quan tâm hãy gọi chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất. Đây là cụm bánh xe sau ở bên à, tài đấy. Đấy, chắc cũng không cần phải nói quá nhiều, khoảng sáng gầm rất là cao. Đi được à, rất là nhiều địa hình. Toàn bộ hệ thống à, cua lốp, học rè, các cái tấm nhựa, ngay cả cái phần ở bên dưới thường tiếp xúc với nước cũng vậy. Còn rất là chắc chắn. Đấy, phủ một cái lớp uh, chống dì xét rất là sần chúng nữa chúng ta xem phần gầm chúng ta thấy cực kỳ đẹp đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ mà vỏ xe còn khá là mới không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đây là cụm à, đây là đèn hậu đây nổi bật với cái nền màu đỏ vẫn là đèn zin theo xe cũng rất là trong rất là lớn Ford Everest cảm biến lùi xe trang bị cảm biến lùi giúp cho chúng ta vận hành một cách à, rất là dễ dàng an toàn bánh dự phòng à, được dạng bánh treo cốp xe là dạng mở sang à, bên đây là cảm biến lùi này đấy tất cả các cảm biến vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả ba cái cảm biến lùi ở phía sau xe cùng đèn hậu ở bên phải này rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì nứt vỡ cả đây là camera này camera lùi á siêu nét giúp cho chúng ta vận hành lùi xe an toàn dễ dàng bây giờ chúng ta xem phần cốp nhé đấy phần cốp xe đấy quý vị khá là rộng ta trùng cùng nhìn lại khoang nội thất này các vị trí ngồi này. keo chỉ của phần cốp xe này Đấy, quay cận cảnh về chi tiết hệ thống gioăng cao su vẫn là zin chính hãng nhá. Với cái cửa mở sang à, bên phải từ sau xe. Bản lề này, bản lề có cánh cửa đấy. Cực kỳ là chắc chắn. Đóng mở cửa nhẹ nhàng. Đấy vẫn còn à, cái thanh à, trợ lực này. Có cánh cửa đó. Cốp sau đó. Vẫn đầy đủ cái tem nhãn đó. rất là rõ ràng bệ lên xuống không có dấu hiệu gì mài mòn cả đây là cái uh, cốp xe đấy cái hàng ghế thứ ba này đấy ba dàn lạnh hàng ghế thứ ba ngồi cũng khá là thoải mái xe rất là rộng xe này ờ, thích hợp cho những gia đình từ 5 đến 7 người chúng ta có thể ờ, đi chơi hoặc là đi du lịch xa cũng được da ghế vẫn là da cao cấp các cái tấm nhựa trong khoang nội thất còn rất là đẹp đấy toàn bộ hàng ghế bọc da cao cấp màu sữa ba dàn lạnh này ở phía trên cái một dàn lạnh này đây là phần thứ ba này hai cái hốc gió còn lại thứ ba và dàn lạnh ở giữa là dàn lạnh được điều khiển ờ, bởi cái núm xoay màu đen đó tappy của nắp cốp này cái tấm nhựa này keo chỉ này vẫn còn đẹp luôn chiếc xe có như thế nào chúng ta mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ qua cái à, video clip này thì hy vọng là quý khách có một cái cảm nhận à, về chất lượng của chiếc xe đấy ngay cái phần bên dưới này không hề có cái dấu hiệu gì là dỉ xét hay là mục mọt cả bánh dự phòng vẫn để ở trong ờ, nắp chưa hạ ờ, đất một lần nào còn đây là cụm bánh xe sau ở bên phụ đây đấy quay ờ, chi tiết cho quý vị thấy hệ thống cua lốp rất là phẳng mầm đúc 6 chấu dạng bản lớn khoảng sáng gầm cao đấy chỉ với giá là 325 triệu đồng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 cực kỳ chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát cả hộp bình xăng cũng đã được ốp một cái tấm ờ, rất là đẹp kính xe kính vẫn là kính zin nhé vẫn còn đầy đủ ờ, thông số của hãng Ford ở trên ờ, kính của chiếc xe này đấy toàn bộ kính vẫn còn rất là đẹp vẫn là zin kính cửa sau bên phụ này Đấy, phần tắp bi của nó các cái tấm nhựa, tấm da cực đẹp luôn. Rất là tươi. Chưa có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả. Phải nói là chủ nhân của chiếc xe này giữ xe rất là kỹ. Thường xuyên đi chăm sóc bảo dưỡng ở hãng. Đấy, phần keo chỉ này vẫn còn rất là rõ các cái dấu đình tán của hãng sản xuất. Chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước. Không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Quay cận cảnh chi tiết phần cánh cửa cho quý vị thấy rất là đẹp nách cửa bản lề đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng chắc nịch không có ọp ẹp giống như là những dòng xe khác đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ mà Ford Everest đăng ký sản xuất năm 2008 đăng ký lần đầu năm 2009 hàng ghế thứ hai này cái vị trí ngồi này ba người ngồi cũng vẫn còn được rất là rộng đấy toàn bộ hàng ghế bọc da cao cấp vẫn là da zin của hãng nhá chưa thay thế đâu không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát đâu hàng ghế thứ hai này hàng ghế thứ ba này hàng ghế thứ ba này ngồi hai người ba người cũng được ba người thì cũng hơi chật tí mà hai người thì rất là rộng còn hàng ghế thứ hai thì ngồi ba người thoải mái đấy đây là cái à, điều khiển dàn lạnh ở trên à, trần xe đó dàn lạnh thứ hai đó đấy cũng à, là dạng núm điều khiển xoay thôi cho nên rất là dễ dàng lựa chọn cái nhiệt độ tối ưu cho khoang nội thất trần nỉ bọc một cái lớp ni lông để bảo vệ không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả còn đây đấy đây là cái à, hốc gió của dàn lạnh ở phía sau này hàng lạnh thứ ba đó phải nói là dàn lạnh làm lạnh rất là sâu mát rất là nhanh đấy cánh cửa trước ở bên à, phụ kính xe vẫn là kính zin nhá toàn bộ keo chỉ đấy quý vị thấy không cánh cửa mở ra cũng vẫn còn ban nước cho nên là còn rất là đẹp phần tắp bi tấm nhựa nách cửa bệ lên xuống cái phần ờ, keo chỉ ở bên phía dưới này còn rất là sáng chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy không hề nói thêm bớt khi quý khách ờ, mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn không cần phải thay thế sửa chữa bất kỳ một cái bộ phận nào cả đấy ghế phụ này được ờ, điều chỉnh cơ thôi bản lề chốt khóa kèm cảnh báo vẫn còn đầy đủ nhé nguyên vẹn túi khí cảnh báo về túi khí toàn bộ ờ, gioăng cao su khung cửa chắc nịch luôn đấy hàng ghế thứ hai toàn bộ ghế đã được bọc da cao cấp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 vận hành dễ dàng thuận tiện an toàn kể cả là chúng ta đi vào trời mưa cũng vậy phanh ABS thì chúng ta biết rồi một cái ờ, phanh ờ, một cái chế độ phanh cực kỳ là an toàn dù là chúng ta có chạy nhanh nhưng mà chúng ta phanh lại là cũng dừng rất là nhanh chúng ta cùng ờ, tìm hiểu phần máy của chiếc Ford Everest này nhá chiếc xe này à, còn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020 nữa còn rất là dài Ford Everest uh, trang bị cái à, động cơ dầu 2.5 turbo rất là tiết kiệm nhiên liệu theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ uh, từ 7 đến 8 lít dầu trên 100 km đấy phần máy này quý vị máy xe khá là sạch sẽ khô ráo máy nổ rất là êm để một lần là nổ rồi nổ rất là êm ái máy dầu nhưng mà nổ như máy xăng quay chi tiết phần máy ra cho quý vị thấy máy dầu 2.5 turbo trang bị phăng ABS cực kỳ là đẹp không hề có cái hiện tượng gì đổ dầu nhất cả đấy vẫn còn cái tem nhãn này thông số của chiếc xe model này toàn bộ phần máy của nó quý vị thấy sạch sẽ khô ráo chúng tôi cam kết là máy không hề bị thủy kích đấy quay cận cảnh về chi tiết phần máy à, cho quý vị thấy máy nổ êm ái nhẹ nhàng không hề có hiện tượng gì là hòa ga cả đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ Ford Everest sản xuất năm 2008 đăng ký lần đầu năm 2009 8 chỗ số sàn máy dầu 2.5 turbo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 rất là sáng quay cận cảnh à, và chi tiết à, cho quý vị thấy rất là đẹp đấy chúng ta nhìn lại toàn bộ phần máy rất là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì đổ dầu nhất cả chúng tôi cam kết là sẽ không hề bị thủy kích sau đây thì à, chúng ta cùng tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này nhá Đấy, đây là gầm xe quay từ phía hông này quý vị Chúng ta cùng xem phần gầm của chiếc xe này xem như thế nào Đấy quý vị thấy không Gầm xe cũng đã được sơn một cái lớp sơn ờ, chống xét Cực kỳ là chắc chắn Còn rất là sáng Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là hàn nứt ở gầm của chiếc xe này cả Rất là dày Đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ mà Cho nên là cái gầm rất là chắc Rất là dày Chính vì vậy mà xe chạy rất là đầm còn đây là gầm quay từ phía sau này đấy các cái đầu rô tin này hệ thống giảm sóc này quý vị thấy không còn như mới chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt là gì xét cả chỉ với giá là 325 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu Mỹ Ford Everest 8 chỗ số sàn máy dầu 2.5 turbo thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Ford Everest 8 chỗ số sàn sản xuất năm 2008 đăng ký lần đầu năm 2009 Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.